À, bà con đang làm ấy thì mình đi tìm cua bắt cua đây mình gặp một con này mọi người nhá. Ôi trời ơi. Ô, ô, ô, nó kẹt tại. u đau các bạn ơi đấy. Thế người ta nói là nhân quả đấy mình à, làm ấy thì nó sẽ cắn mình. Cái này nếu bình thường à, các cháu nhỏ nó kẹp vào à, ngày xưa mà đi chơi đi tắm các cháu nhỏ nó kẹp vào cái hai quả kia thì thôi rồi hai quả hồng xiêm thì xác định là là đau Hai buổi sáng mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Sa Thường Giang TV của mình nhé Hiện tại thì à, Giang đang có mặt trên uh, à, cái à, thôn uh, Nà Nội, thuộc xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái chào bác nhá hôm nay à, giang vào đây để à, ghi hình chia sẻ với à, tất cả mọi người về cái đoạn mà hôm trước mà giang có nói với mọi người là cái đoạn bà con làm cống ấy còn hai cái cống bi nữa thì mình sẽ hoàn thành con đường hôm nay là bà con vẫn bắt đầu làm cái cống rồi nên mình vào để chia sẻ ghi hình cho mọi người cùng xem à, phía đằng trong này mọi người nhé chào anh chú nhá Chào anh em bà con nhá Ai giờ Qua là mới lấy về chiều qua ở cống này đấy anh Xe này xe xe nào trở vào đây đây Này mà có thép đấy nhở Có cái ờ, thép ấy ờ, ngang đây nữa Có hòn đá to kia thì không sao rồi Nhưng mà có thép nữa thì nó sẽ chắc hơn về là quá ok rồi hai cống này Có anh Dương vào đây không uh, ờ, chú? À À đây à Lăn này mệt chứ Ô tô vào đây từ đâu xe ấy phải chở vào đây chứ Lăn à lăn vào đây à anh ấy Ủa lăn từ đâu vào Đường à Hay rồi ở ngoài kia bà con đang làm à, con máy nó đang làm làm đường rộng to nhỉ gì đấy à, hôm qua vâng. làm nhỉ à? hôm qua anh phá đá anh khoan đá nổ mìn đấy à đây à ở đây á à? ừ. còn được cái hòn đá to này nó giữ cái cống này là chính xác ra là em mình là là là ấy cơ cống này một mét nhưng mà em mình làm cái này này thì uh, nếu mà được hai cái cống ấy thì nó sẽ thoát được nhiều hơn được 4 cái thì đẹp nhờ anh Chu nhỉ 4 cái thì đẹp 4 cái, cái chỗ này, cái chỗ này nữa bốn cái thì nó quá rộng thì nó, sau này nó nước to lớn mình cũng không, không sợ Đấy Quả chân này này Ôi bốn cái nó sẽ à, rộng để sau này nước nó nhiều ấy Nó sẽ nó thoát ra Nước cái nào về tràn được cái ống đấy là không đi rồi Chú ơi cái đoạn này anh phải kè kề văn đá bé bé vào Hình cái vát này Đấy Thì cái anh lấy cái này kè sau là anh vá vào cái mặt nó được mà Cho xi tinh vào Có nghĩa là anh cứ bập bập xếp đá hết như này thôi Anh làm hình be này ra bên này này Anh cũng đặt xếp xếp đá này Còn cái mép này này sau này anh lấy cái um, cát và xi si ấy Nguyên ấy chát vào chát là nó kín như kiểu anh vào áo một căn nhà đó bê tông thì à, ván vào thì à, anh phải có thép vì nó càng chắc và cái thép cắm khoan còn không thì bình thường anh kề đá này cũng được cái đá này là anh cứ kề này sao mặt ngoài này anh bắt buộc là phải vào áo sau đó vào vòng lớp xi tinh ấy thấy không nguyên xi si không ấy để là lúc nào nước nó cũng chảy ấy thì nó không bị à, ăn mòn cái chân mố cầu ấy đây cái này là một cống mà đúng rồi đúng rồi đổ được thì à, càng tốt là đổ bê ra này hai bên và bên kia cũng bê xuống để sau này nước nó không hỏng ờ đúng rồi chéo để à, nước nó dồn sau này mà mùa chủ yếu là mình làm vào mùa nước lớn mà mùa lũ ấy chứ còn mà những cái mùa bình thường này nó không có nước mấy thì nó là không sao mình làm phòng lúc mà mùa mưa lũ này nó vô tình nó dồn xuống ấy nó sẽ làm hỏng cái chân mà nó đánh bay cái này đi ngay mưa lũ có phải là về nước cũng thoảng về ừ. Rồi CB làm đúng kỹ thuật thì nó là, là không, không vấn đề. Cái này là một mét vuông nha mọi người nhé. Số một mét vuông 80 à? Không không được uh, ờ, 1 mét à anh Chu? Tính gọi là chu vi bên ngoài ấy gì? Thế được rồi đoạn này Đây là nhóm ờ, anh Dương nhé Nhóm ờ, Thuy Nguyệt Bản Em anh hỗ trợ hai cái cống Hôm trước mà Giang đã chia sẻ mọi người đấy Hôm qua là anh ấy cũng lên đây và nhận Chở hai cống bà con lăn đây thì sáng nay mọi người làm hoàn thành nối nốt đoạn bê tông này sau khi mà ấy xong thì là đây lên và bản là như là bê tông hết luôn đó. đấy cái này có cua đá nhé ở đây có nhiều không anh chú ơi đây con cua đá này mọi người nhé à. cái này là không phải là con cua bình thường ở đồng đâu mọi người nhé đây là nó ở những khe suối này này đấy những khe suối là nó hay ờ, có đây có hai con mà con như đấy là hai con. Con này mà nướng với lại là hạt dổi mắc khén của người Thái thì là đặc sản đấy. Mấy trăm nghìn một cân mọi người. trăm như đấy. Cái này trên đồi ờ, trong khe suối mới có đây. Đi soi ban đêm hoặc người ta đi câu ấy mới có. To nhỉ con này to nhỉ hố anh luôn Đấy mà tầm 20 con để cho anh chú uống rượu thì thôi chắc anh say gần cháy dạ, ờ, Giờ ngày hôm nay xong anh Cố gắng ấy nhỉ bà con đang làm ấy thì mình đi tìm cua bắt cua đây mình gặp một con này mọi người nhá ôi trời ơi ô ô ô nó kẹt tại u đau các bạn ơi đấy thế người ta nói là nhân quả đấy mình à, làm ấy thì nó sẽ cắn mình cái à. này nếu bình thường à, các cháu nhỏ nó kẹp vào ngày xưa mà đi chơi đi tắm các cháu nhỏ nó kẹp vào với hai quả kia thì thôi rồi hai quả hồng xiêm thì xác định là là đau đấy đấy đúng cua đá luôn mọi người nhá hả không ô đấy nè ô lấy nhiều nhiều mà cho vào không có có túi à hả kẹp đau cực kỳ luôn thế luôn mình uh, có thể mình bắt chơi thôi mọi người ạ tí nó bắt cho anh chu chiếu cho anh chu thôi để cho mọi người xem to lắm cua là nó ở khe đá này nó hình màu đá này nó khó lắm mọi người ạ tìm à đây rồi đây rồi một con nhiều mà to lắm uh, con này mà nó kẹp uh, chim lên thì thôi xác định các bạn nhá to lắm con này uh, uh. uh bà nó to bà to to không cháu ơi <laughs> nhìn này đang non con này vừa con này mà thịt thì thôi các bạn ạ đấy đấy rất là nhiều nha đấy đó chơi hẳn một bao ờ, tải xi măng này luôn này nói chung là nó giống màu đá mình phải để ý kỹ đây ờ, bà con ở trên này mà đi ờ, bắt thì thì rất là khéo mình tranh thủ mà mọi người đang làm cái cống mình à, ra đây mình bắt ít cua cho mọi người xem cua đá với lại cua đồng nó khác nhau nào ấy nó hình màu nó hòn đá lắm khe nó lật lật lật lên này là nó chạy bò theo nó mà mọi người ạ nhìn rất là kỹ mới thấy được Ô, à đến chỗ nào này à, lắng lắng này khả năng mình thấy này tại đang mưa nhỏ mưa nhỏ này tối đi soi được đấy nhờ anh chu nhờ cái này à, mọi người soi mà hôm ở trên tàn lành mình có đi cùng à, anh anh anh củ mà mình đi câu ấy câu mà câu bằng run xong mình thả run ờ, nó cắn nên là ấy luôn nó kẹp rồi cái là mình bắt được luôn Đấy. câu ban đêm hả đó ờ, có không liệu có không lật lật đây xem nào quả này em lật lên được đâu em thấy nó bò bò mà hả có à ôi đâu xem nào vù lên luôn chậm quá anh chu này anh bắt ôi à, sao đâu mà u đúng có thật đấy các bạn nhé Rồi con này bé hơn con trước của mình rồi ôi thế là trưa nay là có ấy rồi đấy cua ăn rồi đấy Cái cua nấu bây giờ mùng tươi rồi con này mà nướng lên thì thôi các bạn ơi thơm lắm thì các bạn mà mà đi ờ, rừng rồi ờ, các bạn xem cái chương trình mà sinh tồn ở trong rừng đấy người ta nướng cua rất là thơm con này lấy ra chưa con này lấy ra chưa lấy ra rồi thấy tối nó hay nằm ở trong hang mà nó bò bò ra nó mình câu nó khó bộ trên này nhiều díu lắm các bạn đây này đỏ bung đặt hết rồi à, nó lên đoạn trên thì tiếp tục lên trên có có đây à, đây đây đây ô oh, oh, nó từ chui ra các bạn ơi ô oh, oh, oh, oh, nó kẹp uh, uh, uh, uh, uh. và con cứ cười mình thôi các bạn ạ uh, uh, uh càng hay càng to mọi người to nhờ ấy rồi ở nó tự nhiên nó to ra thôi không biết ở chỗ nào ấy nhỉ nó giống màu hòn đá mà không để ý đúng rồi nó nằm nằm nó khe đá mọi người đây này nó giống hòn đá này mình không thấy được nhưng mà mình thò đây là nguy hiểm lắm, sợ rắn mà Người <clears throat> Nó bò Không biết trước được Ôi trời ơi, chiều nay thì Ôi trời cái này ờ, mang tiếng ờ, đi ờ, đi đi làm việc mình lại chuyển sang đi sinh tồn thì các bạn ạ <laughs> bắt cua sinh tồn trong rừng già nơi rồi nếu mà có thời gian nào đó thì mình ờ, sẽ rủ anh Chu đi à, ghi hình ờ, làm một cái video cho các mọi người xem là cái bắt cua đá đêm này câu rồi là bà con hay là nương ừ, ăn uống này rất là hay luôn thú vị đấy mọi người ạ đây những cái khe khe này mình mò cũng có thể có đấy anh Chu ạ đá này kệ nó kẹp vào chứ kẹp phát là mình coi như mình câu nó luôn nhờ cháu nhờ mình câu nó bằng tay luôn À có nghe nó ngửi đấy si à À thấy bà con mà đổ bao si Dạ người xấu lắm mọi người À xấu, xấu quá Mình lên đoạn trên này thế nào Để xem lên đoạn trên này nó có những cái đoạn cái khe này này Người này Tối nó mới thấy cơ này rất là thú vị đấy Nhưng mà đi rừng à, mọi người đi picnic này, đi chơi này chấm Hay là đi ra ngoài này Cùng à, gia đình, bạn bè, người thân người đâu đó đi à, bắt cua này, hay mà Ôi ơi, mưa là Mưa to Nhưng mà giờ là mưa nhỏ Khe khe này, không thể ý được à. Ai da, à, kẹp chân, ai da tự mình làm hại mình ấy ôi ôi chỗ này nó ấy quá bạn nó sâu quá à. khó ôi ôi ôi đang nhờ à, cháu bé này cầm <laughs> hộ cái à, bao xi măng đựng cua đi cùng bây giờ thì mọi người đang bận làm ấy mọi người đang bận làm nên ra mình tranh thủ mình đi thôi xem là con nào không ai ra ra ra nhìn hơi khó chỗ này hơi khó mọi người con cái thì nó sẽ to hơn nhá mọi nhé con đực nó sẽ nhỏ hơn mùa này à, có lẽ là mùa này mùa sinh sản của nó đấy nhỉ em nhỉ đúng không các mùa à, sinh sản đúng không trên nó cao hẳn thì ít nước lại không thấy khó ấy à ấy da ấy da xem có gì không có nào hay hay không thấy luôn bạn khó rồi à. này phải đi cả đêm mình mình mới có nhỉ Thôi tắt máy ờ, để chú Sếp ơi à, giờ thêm một con nữa rồi tranh thủ ờ, buổi ờ, <clears throat> trưa nghỉ bà con nghỉ rồi về hơn gần 12 giờ kém rồi 12 giờ kém 15 cho bà con nghỉ thì chiều làm nốt đấy còn một một bên nữa thôi nên là tranh thủ hai anh em là đi à, bắt con cua đá Đấy thì mình cũng bắt được khá nhiều nhiều đấy mọi người Bé quá con này bé đã thả thôi Rồi thôi thôi thôi, thôi thả Nãy bỏ mất mấy con của mình mọi người to không? Nhiều không? Đấy mọi người đấy Rất rất rất nhiều luôn đôi hai ba bốn chục con nãy căn bản hôm nãy là túi là nó bò bò nó mất một hai con mọi người khó lắm chỗ này nước sâu rồi khó lắm anh ạ về thôi để à, xem cơm nước thôi có một cái lúa ở đây nó có cái lúa